Cha Soan Baptista đội báo Mã Dương từ giáo sư Việt Biên đã chuyển tới sứ Ngọc Đồng. hai Cha Soan Nguyễn Văn Viên, giáo sư Thành Phương Biên chuyển về tránh xứ nhà thờ Chính Tòa Thái Bình. ba Cha Đa Minh Bùi Thế Truyền, tránh xứ Vùng Biên sẽ chuyển về tránh xứ Công Đồng. Bốn, Cha Đa Minh Trần Văn Thức, tránh xứ Hải Quất, sẽ về tránh xứ Cao Sáng gia đình mình viên văn quát tránh sứ giáo nghĩa về tránh sứ thần thượng cha du chen bùi văn phương tránh sứ ân lạc sẽ về tòa giám mục cha du chen định tiến thành tránh sứ chính tòa giám đốc nhà trung sẽ về tránh sứ thành phố hương yên cha du chen nguyễn văn tránh sứ hàn xá sẽ làm tránh sứ đông khê cha Agustino Đỗ Duy Đạt, đại chủ viện Thiên Tâm Thế Bình, sẽ về làm tránh sứ Hà Xá, chân du tranh nguyễn bình huynh tránh sư văn lai sẽ về làm tránh sư sáng khang. cho phê đô đi văn hùng tránh sư cao xá làm tránh sư quỳnh lan cho phê đô nguyễn đình tân tránh sư quỳnh lan sẽ về làm tránh sư việt yên cho du tranh phạm văn thiện tránh sư ngọc đồng sẽ về tránh sư phồng tiên cho phan sĩ cô gia viên đinh văn trí tránh sư thân thượng sẽ về làm tránh sư giáo nghĩa trang tôn tu duy lân tránh giữ khúc mai sẽ về làm tránh giữ ngọc châu cha đa minh nguyễn mạnh trường chữ thuần túy sẽ về tránh giữ ngô xá cha minh sơn phạm văn sơn tránh giữ nguyễn lãng sẽ về làm tránh giữ thuận liền cha vê Rô trần xuân ứng từ ngọc châu sẽ về làm tránh giữ chất trung cha du xe nguyễn cao quân dòng đa minh sẽ làm tránh giữ cát đại sau đây là quý cha quản nhiệm cha phêrô nguyễn văn luận giáo sứ thánh lâm sẽ làm quản nhiệm giáo sứ lai hồ cha phêrô nguyễn hữu phước phụ tán ngọc đồng sẽ về làm quản nhiệm giáo sứ trải quân cha phêrô nguyễn đình lan tòa giám mục sẽ quản nhiệm giáo sứ đại bộ, cha Minh Sơn Giang Văn Khiêm và giám mục sẽ làm quản nhiệm giáo sư lực điển cha Geronimo Nguyễn Văn anh tức là vĩnh tòa giám mục sẽ về quản nhiệm tại giáo sư tả sáng xin lỗi giáo họ làm sáng cha do đạo văn chính và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sinh nguyễn lãng cha vinh sơn trần văn quang và giám mục sẽ quản nhiệm minh đức cha vinh sơn đảng văn đông và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sư thánh tâm cha vinh sơn hoàng văn lộc và giám mục sẽ về làm quản nhiệm xứ minh châu cha do kim đảng văn huyết và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sư thuần túy cha Mikia Trương Văn Chính vào tháng 1 ra về làm quản nhiệm giáo sư Văn Lăng cha du xe Augustino Hoàng Văn Thụ vào tháng 1 ra về làm quản nhiệm sư Khúc Mang. cha du xe Phạm Thanh Quang dòng cho cứ thế sẽ quản nhiệm giáo sứ Thượng Điển cha Gabriel Nguyễn Hoàng Long giáo sư An Thái sẽ về giáo sư Đức Long cha du xe Nghi Maria Thạch Ngọc Vàng dòng mẹ chú cứu chuộc giáo họ văn lâm sao về giáo sư an thái cha đa minh maria vũ văn thái dòng mẹ chú cứu chuộc phụ tá thiên lộc sao về giáo họ văn lâm cha du xem bùi văn đình lòng chú thân xót sẽ làm chính sư an lạc sau đây là các cha phụ tá cha huy chương nguyễn văn đề giáo sư ngô giá sẽ làm phụ tá giáo sứ gia làng và đạt cách cha phê lô trung y mạng chữ thượng điển sẽ về phụ tá giáo sư mạnh long đặc trách khu hương long cha vinh chân thương phúc thành và giám mộ sẽ làm phụ tá giáo sư phục lễ đặc trách khu ngọc điện cha du sẽ làm xuân lịch và giám mộ sẽ về phụ tá hải ninh đặc trách khu thần đầu cha Francisco Xavier Bùi Công Ngoan và giám mộ sẽ phụ tá giáo sư Trinh toàn cha tân minh đặng văn huynh tòa giám mục xem phụ tá giáo sư quân cảnh cha Minh trân nguyễn văn lãm tòa giám mục cha về phụ tá giáo sư cao bảo cha du cha bùi văn sinh tòa giám mục cha về phụ tá giáo sư bắc cảnh cha du cha phạm văn thao tòa giám mục cha về phụ tá cung đồng cha nam minh trần văn đạt tòa giám mục cha về phụ tá giáo sư ngọc đồng cho cha đoàn bảo thị tàng lục ba dương các cha nâng lên tránh xứ Cha Đa Minh Nguyễn Văn Bực, Tránh Sư Trà Vi, Cha Đa Minh Nguyễn Cao Phi, Tránh Sư Thuận Châu, Cha minh Trân Nguyễn Quốc Hoàn, Tránh Sư Phóng Phan, Cha An Tôn Nguyễn Văn Liệt, Tránh Sư Kim Châu, Cha Du Khe Phạm Đức Tuấn, Tránh Sư Phương Sáng, Cha Tô Ma minh Nô Trần Văn Điện, Tránh Sư Xuân Hoàng, Cha Du Khe Đặng Văn Hậu, Tránh Sư Hữu Tiện, Cha Vero Verona Trần Duy Thể, Tránh Sư Đại Điền, Cha Du Khe Dương Văn Hiếu, Tránh Sư bạch Long, Cha Vero Trần Xuân Hiền, Tránh Sư Quan Cao, cha do ta buồn như sành tránh sự phục lễ cha phan cô sa Xavier phạm công tiến tránh sự ăn châu cha Phêrô Nguyễn Văn Ba tránh sự cao mộc cha Đăng Minh Trần Xuân Trịnh tránh sự duyên tổ cha Joseph Nguyễn Văn Vương tránh sự đông Châu các cha cha về làm cha giáo tại chủ viện thiên tâm thế bình cha vinh sơn môn thái phong thầy là cha giáo đảng chủ viện cha cái minh nguyễn văn Thu, cha sứ đại ngộ sẽ về làm sẽ về làm cha giáo là đại chủ viện cha do kim đạo văn ngộ tránh sứ chức trung sẽ về đại chủ viện cha du trên đỗ trọng huy giáo sư minh châu sẽ về cha giáo chủ viện cha đa minh trịnh văn thụ giáo sư đại đạo sẽ về làm cha giáo tại đại chủ viện đó là các cha giáo tại đại chủ viện và sau đây là các chức vụ ở trong giáo phận một cha Francisco Assisi Nguyễn Kiến Tám tổng đại diện hai cha John Marisa Đỗ Bá Dương quản hạt Tây Hương Yên đại diện giáo mục miền Hương Yên cha Giúp Bùi Văn Phương tổng quản lý cha Doan Chu Văn Yên, tránh văn phòng, cha Thu Tre Mai Văn Diện, giám đốc đại chủng viện, cha Thu Tre Phạm Không Dũng, quản hạt Thanh Thủy, cha Vinh Trân Vũ Văn Hướng, quản hạt Bắc Tiền Hà. cha Geronimo Nguyễn Ngọc Kim, quản hạt Đông Hưng, cha Sophia Nguyễn Văn Thuyên, quản hạt thành phố, cha Đăng Minh Bùi Viết Tuyền, quản hạt Tiền Hà. cha Đăng Minh Trần Văn Thức, quản hạt Đông Hưng Yên, cha Đăng Minh Nguyễn Văn Quát quanh cái dương đó là các cha các chức vụ à, làm tổng đại diện giám đốc đài chủng viện rồi à, tránh văn phòng tổng quản lý và các trang quản hạt ở trong giáo phận chúng ta chúng ta xin có tràng qua tay để chúc mừng tất cả chúa xin mời quý cha tôi ông vâng, Ichina Đỗ Báu Bán Dương từ giáo sư Tiền Biên chuyển tới sư Ngọc Đồng. Hai, cha tu Trang Nguyễn Văn Tuyên, giáo sư Thành Phương Nghiên chuyển về tránh xứ nhà thờ Chính Tòa Thái Bình. Ba, cha Đa Minh Bùi Thế Truyền, tránh xứ Phùng Tiên sẽ chuyển về tránh xứ Trung Đồng. 4. Cha Đa Minh Trần Văn Thức, tránh xứ Sài Quân, sẽ về tránh xứ Cao Xá. Cha Đa Minh văn hóa tránh xứ giáo nghĩa để tránh xứ thường thượng cha du chen bùi văn phương tránh xứ ân lạc sẽ về tòa giám mục cha du chen định tiến thành tránh xứ chính tòa giám đốc nhà trung sẽ về tránh xứ thành phố hương yên cha du chen nguyễn quân tránh xứ hà sáng sẽ làm tránh xứ đông khê cha Augustino Đỗ Duy Đạt, đại chủ viện Thánh Tâm Thái Bình sẽ về làm tránh xứ Hà Xá chân du khen nữ bình huynh tránh sư văn lai sẽ về làm tránh sư khá khang. cho phê đô đinh văn hùng tránh sư cao xá làm tránh sư quỳnh lan cho phê đô nguyễn đình tân tránh sư quỳnh lan sẽ về làm tránh sư việt yên cho du khen phạm văn thiện tránh sư ngọc đồng sẽ về tránh sư hồng yên cho phan chi cô sao đinh văn trí tránh sư thân thượng sẽ về làm tránh sư giáo nghĩa Trang tôn tu duy lân tránh giữ khúc mai sẽ về lặng tránh giữ ngọc châu cha đa minh nguyễn mạnh trường chữ chuẩn túy sẽ về tránh xứ ngô xã cha minh sơn phạm văn sơn tránh xứ nguyệt lãng sẽ về làm tránh xứ thuận điển cha vê rôn trần xuân ứng từ ngọc châu sẽ về làm tránh xứ chất trung cha du xe nguyễn cao quân dòng đa minh sẽ làm tránh xứ cát đại sau đây là quý cha quản nhiệm cha phêrô nguyễn văn luận giáo sứ thanh lâm sẽ làm quản nhiệm giáo sứ lai hồ cha phêrô nguyễn hữu phước thuộc tháng ngọc đồng sẽ về làm quản nhiệm giáo sứ hải quân cha phêrô nguyễn đình lam vào giám mục sẽ quản nhiệm giáo sứ đại hội cha Vinh Sơn Giang Văn Khiên và giám mục cha làm quản nhiệm giáo sư luật điển cha Geronimo Nguyễn Văn Anh là Vĩnh và giám mục sẽ về quản nhiệm đại giáo sư tảng sáng xin lỗi giáo họ làm sáng cha do đạo văn chính và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sinh nguyễn lãng cha vinh Sơn trần văn quang và giám mục sẽ quản nhiệm minh đức cha vinh sơn đảng văn đông và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sư thánh tâm cha vinh sơn Hoàng văn lộc và giám mục sẽ về làm quản nhiệm xứ minh châu cha do kim đảng văn huyên và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sư thuần túy Cha Chamidia Trương Văn Chính vào tháng 1 ra về quản nhiệm giáo sư Văn năm cha du xe Augustino Hoàng Văn Thụ vào tháng 1 ra về làm quản nhiệm sư Khúc Mai cha du xe Phạm Thanh Quang dòng cho cứ thế sẽ quản nhiệm giáo sư Thượng Điển cha Gabriel Nguyễn Hoàng Long giáo sư An Thái sẽ về giáo sư Đức Long cha du xe Nghi Maria Thạch Ngọc Vàng dòng mẹ trúc cứu chùa giáo họ văn lâm sẽ về giáo sư an thánh cha đa minh maria vũ văn thái dòng mẹ trúc cứu chùa phụ tá thiên lộc sẽ về giáo họ văn lâm cha du khe bùi văn đình lòng chu thương xót sẽ làm tránh sư an lạc sau đây là các cha phụ tá cha vinh chương nguyễn văn đề giáo sư ngô sáng sẽ làm phụ tá giáo sư gia làng và đảm trách giáo họ thượng một bạn cha phêrô trung y mạc chữ thượng điển sẽ về phụ tá giáo sư bạch long đặng trách khu hương long cha viêm chân thương phúc thành và giám bổ sẽ làm phụ tá giáo sư phụ lễ đặng trách khu ngọc điện cha du sẽ làm xuân lịch và giám bổ sẽ về phụ tá hải ninh đặng trách khu thần đồng cha Francisco Xavier Bùi Công Hoan và giám mục sẽ phụ tá giáo sư Trinh toàn cha đã minh đặng văn minh và giám mục xem phụ tá giáo sư quân cảnh cha minh chân nguyễn văn lãm và giám mục sẽ về phụ tá giáo sư cao mạc cha du cha bùi văn sinh và giám mục sẽ về phụ tá giáo sư bắc cảnh cha du cha phạm văn thao và giám mục sẽ về phụ tá trung đồng cha đa minh trần văn đạt và giám mục sẽ về phụ tá giáo sư cộng đồng cho cha don bautista lopez các chàng nâng lên tránh xứ cha đa minh nguyễn văn bực tránh sư trả vi cha đa minh nguyễn cao phi tránh sư hợp châu cha minh trân nguyễn quốc hoàn tránh sư phóng phan cha an tôn nguyễn văn liệt tránh sư kim châu cha du khen phạm đức tuấn tránh sư phương sáng cha tô ma huynh ngô trần văn điện tránh sứ xuân hòa cha du khen đặng văn hậu tránh sứ hữu tiện cha phêrô verona trần duy thể tránh sứ đại điện. cha du khen dương văn hiếu tránh sứ bạch long cha phêrô trần xuân hiền tránh sứ quan cao cha don Babita gồm như sành, tránh sư phụ lễ, cha Francisco Xavier Phạm Công Tiến, tránh sư An Châu, cha Phêrô Nguyễn Văn Ban, tránh sư Cao Mộc, cha Nam Minh Trần Xuân Trị tránh sư Duyên Tổ, cha Jose Nguyễn Văn Vương, tránh sư Đồng Châu các cha sẽ về làm cha giáo tại chủ viện thanh tâm thái bình cha vinh sơn ngô thái phong vào tháng mục trở về làm cha giáo đại chủ điện cha cái minh nguyễn văn thu cha sứ đại ngộ sẽ về làm sẽ về làm cha giáo đại chủ điện cha do kim đạo văn hộ tránh sứ chức trung sẽ về đại chủ điện cha du xe đỗ trọng minh giáo sư minh châu sẽ về cha giáo chủ điện cha đăng minh trịnh văn thổ giáo sư lãnh đạo sẽ về làm cha giáo tại đại chủ viện và là các cha giáo tại đại chủ viện và sau đây là các chức vụ ở trong giáo phận một cha Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám tổng đại diện hai cha John Baptista Đỗ Báo Dương quản hạt Tây Hương Yên đại diện giáo mục miền Hương Yên cha Joachim Bùi Văn Phương tổng quản lý cha John Chu Văn Yên tránh văn phòng cha Joachim Mai Văn Diện giám đốc đại chủng viện cha Joachim Phạm Không Dũng quản hạt Hải Thị cha Vinh Trần Vũ Văn Hướng quản hạt Bắc Tiền Hà. cha Geronimo Nguyễn Ngọc Thi quản hạt Đông Hưng cha dương nguyễn văn tuy quản hạt thành phố cha đăng minh bùi viết tuyền quản hạt tiền Hà, cha đăng minh trần văn thức quản hạt đông hưng yên cha đăng minh nguyễn văn Quát quản hạt kinh dương đó là anh cha được các chức vụ à, làm tổng đại diện giám đốc đại chủ viện rồi à, tránh văn phòng tổng quản lý và các trang quản hạt ở trong giáo phận chúng ta chúng ta xin có đảng qua tay để chúc mừng các bạn.